đầu tiên là trông nó rất là xịn sò nhé không phải là trông nó kiểu rẻ tiền mặc dù là giá không phải là cao hai mâm à, cũng tương đối lớn này màn hình 7 inch này đây là cái phần ở giữa của nó này thì nó cũng giống như cái con à, gương mắt uh, của Pro FX và của Latino epic này nó có một số cái giao diện giống như thế này bên cạnh là có cái à, bốn uh, cái pad này những cái cơ bản này Q rồi auto loop rồi roll cái Q play này thì nó vẫn làm đến nút vuông theo truyền thống của Numax ở đây có một cái hay nhé cái hay là nó có cái loa ở đây không biết là công suất như thế nào lắp mình thử bật xem nhé con này thì à, nó nặng khoảng 3 cân rưỡi 3 cân rưỡi bằng chiều dài khoảng 60 à, phân nó cũng, cũng không phải là bé đâu chiều này khoảng 30 à, đây là mặt sau của nó này có đường ao không à, ca nông này và ao hoa sen không có đường ao 6 ly nhưng mà cũng không quan trọng đâu mình nghĩ là cái giá tiền như này là hợp lý ấy củng vào, ờ, vào đường, đường thẻ đọc thẻ SD này nhớ ấy. còn đây là hai cái ờ, cái đường cắm USB hai cổng nhá hai cổng USB của nó nhá còn cái này là cái ờ, kết nối với cả máy tính Đấy. con này nó có nguồn riêng 12V 3A đây Rồi mình vừa bật khởi động lên xem là nó như nào nha nó cũng chạy qua nền tảng engine giống như con điện đông ấy. cái màn hình à, cảm ứng của nó tương đối nhạy nha nhạy hơn cả mong đợi của mình luôn Này, nó có phải xếp bài rồi này set bài luôn nhé đấy cái con này thì là nó kết nối wifi bây giờ mình sẽ connect wifi nhé à đây wifi này đã bắt được wifi của mình rồi tương đối nhanh Để ừ, đặt xem nó có những gì Cái màn hình cảm ứng nhạy đó. À đây này mình sẽ vào các nền tảng à, nhạc để lấy chơi nhạc online này ví dụ như là Beatport này SoundCloud, Tidal này vân vân này đương nhiên là mình phải có cái tài khoản để mình vào đấy mình vừa cắm USB nhé thì nó nhận nhanh lắm cái USB của mình chỉ am amport qua cái RecoBook thôi chứ không hề amport qua cái engine cái engine này của của, của nó này nhưng nó nhận hết này nói chung nhận mọi cái cái cái dữ liệu trên ờ, Facebook của mình ấy. ở đây mọi người nha cái loa này nhá cái loa này khi mà mình play mình chơi này play này đẩy kênh lên này đương nhiên là phải bật bạn game rồi giống như tất cả các thiết bị DJ khác thôi bạn game này thì ở trên góc phải này này nó có hai cái cái, cái, cái núm này một cái là cái volume min max của speaker tức là cửa của cái loa này của loa loa theo máy còn cái cái cái main này là cái volume của cái đường à, ao à, mình cắm thiết bị loa bên ngoài thì mình sẽ thử cái, cái loa của nó nhé loa nghe nghe đã với đấy nha mình không dám bật à, bật nhiều đâu tại vì sợ bản quyền của YouTube nhưng nói chung hay lắm kêu này đủ hết một tổ lốp này roll này kêu này muốn bỏ kêu thì những cái sheet này bỏ đi này những cái sheet này bỏ đi này Đấy. ở cái mâm này nhá nó có cái hay này nó có ba chế độ liền các cái tích hợp uh, mở rộng của cái, cái cái trà này và thông minh này và chế độ uh, ờ, normal này chế độ uh, bình thường ấy tiêu chuẩn đấy cái này là filter nhé filter mấy cái này thì là nó cũng cơ bản là quan trọng là mình thấy cái, cái màn hình này rất là hay Tách này delay này trôi đấy hay không đấy bách để xem có gì hai cái này là hai cái ấy rồi hai cái tai nghe rồi gương bản rồi mình đang muốn nhấn mạnh vào cái điểm mạnh của con này nhé là cái màn hình nó rất là là là ok rất là nhạy rất là nhạy nhé nó không khác gì cái iPad uh, mini của bạn ạ nhạy lắm thì đây là cái ờ, mình đang cắm cái USB được Amport qua Recobook không hề Amport qua engine nhé cái này nó kết nối wifi kết nối wifi thì nó có nền tảng vào những cái nền tảng uh, âm nhạc trực tuyến để mình uh, lấy nhạc ở đấy và chơi đấy thì nó sẽ vào như nào mình sẽ thử mò mình chưa mò đâu à đây này đây bây giờ mình đang chọn là là là USB này đây nó có những nền tảng như Beatport này SoundCloud Tidal này đây này record đầy đủ xét nhạc chơi nha đây này. tiện không start cái là chạy thôi cái này chắc là chọn cổng các cổng USB đây mình sẽ cắm mỗi cổng nữa. cái này là cái cài đặt là của mình ở trên cái USB cái này là cài đặt vừa rồi thì mình đã review sơ sơ về con à, máy mới của Numax à, Big Chim Pro thì à, nói chung là mình nói không được đi loát lắm đâu mình không phải là youtuber chuyên nghiệp bằng cái à, sự hiểu biết với sự tìm tòi của mình thì mình hiểu đến đâu với các cái dòng máy thì mình à, nói chia sẻ với anh em còn nhiều cái nó hạn chế không phải cái gì biết hết đâu mọi người ai biết thì góp ý cho nó vui cho nó xôm và cũng xin anh em uh, một à, cái đăng ký kênh à, like chia sẻ video để mình có động lực à, làm những video tiếp theo về những con máy tiếp theo đây thì cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo